nó sai là vì nó dở bởi vì nó dở cho nên nó mới sai bởi vì người ta thường nói vậy nè hương nào là hương chẳng có gai chứ rượu nào mà uống nó chẳng sai để nuôi sống con người trên quả đất vậy mà thiên hạ cũng bày đặt đem ra nấu rượu để cho sò tôi té lên té xuống mấy mười lần không muốn là nó tỉnh bơ nghe còn nhậu vô ba miếng làm như thể để dẫn rượu là nghe trong lòng nó khắc khoải nó nhớ cái gì mà còn hơn là nhớ tình nhân cha mẹ ơi trời sinh ra chi mà cái thứ nước nó trong trong uống nó vô sao mà nó đã quá trời quá đất lúc bàn đầu định uống ít nó đi thôi chừng chấm chút một hồi thì cũng xử tiêu một hai ba mình vô nha bà con ơi một hai ba vô lúc có nhiều tiền thì bia lon bia chai whisky hay là cô nhát khi ít tiền thì like món nó thì tôm khô củ kiệu và cái chắc lòi chắc ớt nó cũng không luôn tay nhẹ nhàng mình xích miếng mắm ruốc để lên trên ôi rượu đế màu đen sao mà nó khô ta là phun phước tôi ngửa cổ làm